cái rồi. Mất rồi. Có độc đấy. Không, không. Có nhưng mà là không sao đâu. <laughs> có độc không? Ừ. Đây, xong là luộc luôn. Bỏ vào đây. Ừ. Ui, rắn là bắn ngon nhất thế ơi mà. Đây là mình lại một đầu. Nướng cái này. Ô, luộc. <laughs> Luộc là đưa mà hệt là luộc là hệt rồi. Hệt là đây là gọi là rắn gì nhỉ? Nó anh dạ. nói là mùi nó mùi hành đấy là xịt lúc à, da dạ, nó các bạn nhé ừ, ngon cẩn thận dạ, đấy kêu rắn có rắn có chỉ có rắn cái giờ đấy lột da luôn hả xong để lên kia rồi mình làm lột để luôn rồi à ui này nó còn nó còn ngọ ngoài nữa kìa ừ. đâu đâu đâu cho cho con con ngọ ngoài nó còn ngọ ngoài không ngoại ra Ôi, rất co rồi, bạn ơi Đây ờ. đây này khóa quá mất cái càng rồi vâng, vọc là pin nọt nè nè vọc là tình giật đi ô lên vọc ăn rồi có khiêm vọc lên tụi pin nọt cái gì không có đi nè ăn vừa thôi tao bụng nữa giờ khe nước ở đây nước sạch nữa trong lành không tan đâu không tan đâu không cứ để kệ đi không để rồi thì là, là mình à, kệ đi không tan đâu chúng ta sẽ làm uh, uh, có lá mì chúng ta sẽ một làm món lá mì và nếu mà có lá giang chúng ta sẽ nấu canh chua nữa các bạn và cua cua và lắng chúng ta sẽ nướng và bạn Đức hôm nay bạn nước mang theo cơm mang theo gạo để nấu này các bạn lôi lại hẹp trai lại hẹp chân ạ buộc thầu quên mang cái rửa để chết cái cuối ờ sao lại không mang rửa nên mình mang quên ờ các bạn chắc Thảo ui cơm sắp xong rồi mà lừa vẫn chưa cháy mà thế này chật rồi Chật rồi, chùm lựa thế này không biết chùm lựa rồi Ồ, ờ, Không có dây dây dây dây dây thùng ờ, Ồ đây này Dây thùng chùm lựa với dây thùng à. Ồ dân đi rừng mà cần dây thùng à Ừ, bên ở đây nó ấm ướt quá vậy. <laughs> đi, đi rừng mà cần dây thùng nữa. À. Cháy cây đâu Trái cây là chín chín rành luôn Trái cây là chín rành luôn quấn như thế này à? dài quá ờ, quấn nhỏ nhỏ nhỏ ra đi quấn nhỏ nhỏ ra đẹp hơn. con rắn hư không không phải con chín thôi à? ôi wow, cha cá son luôn cá gì luôn wow. cá luôn mang luôn ờ, wow cha ngon quá các bạn ạ ở đâu đấy mình ờ, quá Wow, cha. Đẹp trai ờ, cầm coi chui mới ăn thứ nào. <laughs> wow, ngon chưa? Em hai đâu đây. Ở nhà anh. Nhà anh, anh em à? Wow, ngon quá các bạn. Đang đói các bạn ơi. Lúc đói thì mò mà nghe. Giờ đổ cơm vào rồi lấy cái nồi. Wow. Ui. Wow. Có chảy đó, có cháy ngon. À. Đây có cầm đấy. Mà biết không này. 나무니 동동 biết luôn trái đấy ngân dưới nước nó không tạm tạm ừ nó có trái đâu không có không Okay ủ đẹp thật ngon luôn đây nó chuyển màu nhìn đẹp không các bạn đẹp trai mà lại còn hot boy sôi <laughs> rồi sôi rồi nước sắp nước sắp sôi rồi nước sôi rồi xong chưa xong chưa cái tay lặt này lâu thế cái tay lặt này xin lỗi xin lỗi xin lỗi mình xào nó vào trong cái cái, cái xong rồi luôn hả hả bằng lứt xào trong xong rồi luôn được không xào được chứ ừ xin xào nó vào trong cái xong luôn <laughs> nhậm cái thao cổ núi bông ăn xong mới có bố xong hết là chưa rồi ok chưa bắt rồi đấy ừ. được, rất chưa? ừ. không mình em ok rồi anh em chuẩn em thấy là chuẩn rồi hả ok rồi. ok, bắt lên nào rồi chuẩn bị qua bên lá mì. chỗ cái mày nhung phải bờ nè chữ nơi lăng nhang càng cái mày làm ác này cười cái mày nơi mày pa cái mày pa cho mày quay càng thêm trong lăng ờ, cái mày này cười chỗ giang càng cái càng tang tang cái mày vậy tập luôn càng nhang cả cái lăng cái mày linh y vậy ở chỗ giang chữ nơi chỗ giang dụ chỗ này cái mày bắt đầu cho mình cảm ơn của mình nha đây mình bắt đầu uống này vào đây cơm mình đã chuẩn bị xong hết rồi các bạn cơm cua cũng đã nướng hết rồi các bạn à, à ngon lá mì rất là mình thưởng thức con rắn này các bạn Đây, đây là con rắn vàng đã cho cho bọn mình các bạn à, xin mời mọi người rắn dài quá rất nhiều thịt đúng không ừ quá ngon các bạn cà rừng kêu thôi có cà rừng rồi đây ạ đây đây rồi ờ, rồi dạ. đây đây rất ngon các bạn ăn vô đi tắm đó à rồi ra bắt đầu ăn cơm thôi ăn cơm rồi mình sẽ à, đây ra ăn cơm xem. à, được mà bạn đây, mình nấu được ngọt và càng có, cua. có đăng đăng càng, càng cua càng cua đá bự luôn mình sẽ bẻ nó ra ăn luôn răng khỏe mà Ai cha Ai cha vừa nghe tiếng gãy là gãy răng hay là gãy cái, cái cua đấy ấy rồi này còn răng này răng à. <laughs> ăn cơm xanh đây cành cua à cành cua cho con của xanh kìa này bật tay thôi mà mười không đây, bạn ơi, xem đây này. À, cua luộc rồi. Cua luộc này. Ôi trời, như cua biển luôn. À. Cảm ơn. Nhân rất là ngon á. Rất là ngon. Có <laughs> nhiều thịt. Sao ăn cua sống ngon hơn với ăn cua chín. <laughs>